đen âm u triền miên màu tóc tang lan trong màn đêm không gian chim đắm trong u mê úa tàn, hãy lắng nghe dễ dung thở chiến tranh tràn lan dù cho rồng tô có gây nan muôn nỗi sầu mầm sống vẫn cứ sinh sôi trời xanh vẫn ngước lên trời hãy đến bên nhau người ơi xóa đám mây mù tối gửi đến cho nhau tiếng cười và tình thương khắp nơi hãy xóa đi những thù oan cho em thơ reo tiếng đàn để những búp non trồi xanh vươn lớn trong an lành xóa đi nghiệt oan để kiếp nhân sinh thôi lòng than không gian chìm đắm trong u mê úa tàn hãy lắng nghe dê run thở than thêm nỗi đau chiến tranh tràn lan dù cho dòng tô có gây ngàn muôn nỗi sầu mầm sống vẫn cứ sinh sôi trời xanh vẫn ngước lên reo tiếng đàn để những búp non trồi xanh vươn lớn trong an lành